để giúp đốt mở cái phần lưng dưới này của chúng ta và có một cái bờ lưng thật là thon thả và săn chắc hơn nha đầu tiên thì uh, trinh hơi thừa thải vì cái này bài thứ hai thứ ba là à hi hi hồi nãy bị dụ rồi <laughs> ok bài đầu tiên của chúng ta thì sẽ mang hơi vướng của một bài khởi động một chút xíu sau khi các bạn đã thực hiện xong những bài khởi động như là vận động nhẹ toàn thân thì ở bài đầu tiên của chúng ta sẽ là gặp người về phía trước nhưng khi mà chúng ta gặp ấy mình sẽ để hai chân rộng bằng vai như thế này mặt nhỏ hơn vai một chút cố gắng giữ thẳng người giữ thẳng phần lưng hạ người xuống và dùng cơ lưng của mình để kéo phần thân lên bài này sẽ tập trung vào thực hiện 10 đến 15 lần và thực hiện 3 set như vậy giữa mỗi set thì chúng ta sẽ nghỉ 30 giây đến 1 phút nhé bây giờ Bông Trinh sẽ làm mẫu cho chúng ta động tác này để Hoàng xem là Bông Trinh thực hiện đúng hay sai và chỉ ra những cái lỗi mà chúng ta dễ mắc phải nhé rồi một ngại quá động tác chuẩn rồi không có bị lỗi chúng ta sẽ hạ người thấp nhất có thể còn nếu chúng ta không thể nào hạ thấp hơn được nữa thì tốt nhất là mình sẽ ở cái vị trí là song song với mặt sàn ở đây thì cái phần lưng dưới của chúng ta sẽ được tác động rất là rõ cái bài này cũng có thể để giảm mở phần lưng và phần hông của chúng ta để cái phần lưng này nó nhỏ hơn thì mà sẽ thấy được phần hông của chúng ta cong hơn ok bài này còn tác động luôn cả vào phần mông một chút và đường sau nữa nhé bây giờ thì Mai sẽ mô tả thử một vài động tác mà sai để các bạn có thể dễ hình dung nhé bởi vì những cái động tác như thế này chúng ta cần một cái tấm gương lớn hoặc ít nhất là một cái tủ mà có một cái gương uh, tương đối là to một xíu để chúng ta có thể nhìn xem là cái phần lưng của mình đã đứng thẳng hay chưa lúc mà cúi xuống nó có thẳng lưng hay chưa bởi vì theo cái thói quen của chúng ta là khi mà mỗi lần chúng ta cúi người xuống thì cái lưng nó sẽ cong như thế này cái này nó rất là nguy hiểm khi mà chúng ta xách đồ nặng một nó sẽ ảnh hưởng đến phần cột sống và khi mà chúng ta cúi người xuống như vậy khi mà không có bất cứ một cái vật nặng nào thì có thể là không sao nhưng thật sự là nó sẽ tạo thành một cái thói quen xấu do đó là chúng ta nên thẳng lưng lên nếu mà bây giờ không thể nào mà kiểm soát được lưng của mình có thẳng hay không thì hay có một mẹo cho các bạn đó là tức là đứng dựa vào tường như thế này đây hiện nay có một cái tấm gương lớn còn các bạn mà không có gương chúng ta sẽ dựa vào tường như thế này đây là cái động tác giúp chúng ta định hình lưng định áo đó là mông từ góc chân mông hai bả vai và đầu sẽ chạm tường đây là bốn điểm chạm tường của chúng ta sau đó cố gắng giữ người như thế này hạ lưng xuống rồi sau đó chúng ta sẽ bước chân lên một chút xíu để tạo một cái độ vững lưng xuống nâng lên hạ xuống nâng lên các bạn muốn biết là lưng của chúng ta có thẳng hay không thì chúng ta sẽ để luôn hai bàn tay vào tường như thế này hạ xuống nâng lên hạ xuống nâng lên khi mà chúng ta hạ người và nâng người như vậy thì phần lưng của chúng ta vẫn giữ một cái đường thẳng nhé bị chân xuống để squat lấy đồ lên hai là chúng ta sẽ deadlift cái đồ nó lên như thế này thẳng lưng thì nó sẽ rất là tốt cho cuộc sống của chúng ta tốt cho cả cơ lưng nữa và nhất là không bị ảnh hưởng đến phần cuộc sống của chúng ta sau này tại vì à, thường thì các cụ hay nói là các bạn còn trẻ nên là sẽ không thấy nó tác hại nhiều đâu nhưng mà khi lớn tuổi một chút thì nó sẽ ảnh hưởng đến phần cuộc sống của chúng ta hơn nhiều á rồi sau động tác đầu tiên và sau một cái phần giải thích ngoan ngoan của Hoàng thì bây giờ Hoàng sẽ qua động tác thứ hai yoga để trải ra nhà hoặc là nếu mà các bạn không có thảm yoga thì chúng ta có thể lấy một cái mền dày một chút để không có bị cứng hai cái phần xương hông khi mà chúng ta tập cái bài uốn lưng rồi một ví dụ điển hình luôn cuối cuối cuối tôi nhóm lại giống như hồi nãy đi trình đó khi mà trinh kể cả khi mà trinh trải cái tấm thảm ra thì trinh cũng thực hiện cái tư thế gần như là squat mà tôi rất là thẳng còn mang thì à, cuối người đến tiếp luôn tại vì cái phần à, cơ ờ, lưng với lại một số cái dây chằng của em thì nó cũng hơi dẻo một chút xíu rồi ở cái bài tập lưng này thì chúng ta sẽ đầu tiên là quỳ xuống mặt sắp xuống mặt sàn và mặt thẳng như thế này để hai tay đọc bằng vai và sát ngực sát ngực như thế này nhá nói vậy để cho mọi người biết hôm nay cũng có ngực <laughs> rồi chúng ta sẽ để hai tay vào người như thế này dùng phần lưng để nâng người lên chúng ta có thể trợ lực bằng tay như vậy nếu mà các bạn nâng lưng lên không nổi thì chúng ta sẽ lấy tay để trợ lực để đẩy hộ một lên nhưng mà không được dùng toàn bộ bằng lực cánh tay nhé đây cao nhất có thể một hai ba chúng ta sẽ uống phần lưng cong nhất để chúng ta có thể luôn nha bốn 5 Chúng ta sẽ hít một hơi thật sâu lên cao nhất Ở vị trí này chúng ta sẽ ném khí lại và hạ người xuống thở ra Hoặc là khi mà các bạn tập thở cái trạng thái như thế này thì các bạn có thể hít thở đều cũng được nha 4 5 ta sẽ thực hiện như thế này từ 10 đến 15 lần và nhớ là hít thở đều cộng với chuyển động thật là nhịp nhàng nhé ok bây giờ trinh sẽ làm thử cho chúng ta coi ô mới để ý là hôm nay may mặc một đồ tóc rồi đây sẽ là phần kiểu tác động nhiều nhất phần thắt lưng lên nào một bài này cũng sẽ rất là tốt cho phần cuộc sống của chúng ta và luyện thêm cái phần kiểu dai cho cơ lưng bốn năm sáu bảy tám chín có sức khỏe tốt hơn và sự dẻo da nhiều hơn thì chúng ta sẽ thực hiện từ 10 cho đến 15 lần ở động tác này nha sau 3 set như vậy thì chúng ta sẽ nghỉ khoảng 1 đến 2 phút để chuẩn bị qua bài thứ ba ở đây thì Trinh cũng mới vừa cho Mai nghỉ khoảng 1 phút để Trinh thực hiện động tác vừa rồi cho nên là Mai sẽ giới thiệu luôn động tác thứ ba của ngày hôm nay nhé ở động tác thứ ba này thì các bạn sẽ nằm sát người như khi nãy nhưng mà hai tay chúng ta sẽ chắc ra đằng sau lưng như thế này hoặc là để trên đầu không được chống tay xuống đất nữa để nâng người lên nhất có thể một hai ba Vừa cái bài này nó hơi nặng đấy cho nên là vừa làm vừa nói thì không được rồi cho nên là hai sẽ tập trung và tận nhiệm năm lần động tác này nhé ở rep thứ 10 có nghĩa là ở lần thực hiện động tác này thứ 10 lần cuối cùng ấy, thì chúng ta sẽ giữ cơ lưng của chúng ta khoảng từ 3 đến 5 giây để cho sức cơ lưng nhất có thể nhé và ở động tác này khi mà các bạn ưỡn người lên như vậy khó quá chúng ta có thể nhờ thêm một support có thể là anh chị em những người trong gia đình hoặc là bạn bè của chúng ta giữ cái phần chân lại để chúng ta có thể giữ được phần lưng lên cao nhất nhé và bây giờ thì Hoàng sẽ làm support của Trinh hoa sẽ giữ chân như lại như thế này giữ tùy phần chân sát đất để chân có thể dùng các phần cơ lưng để đẩy lên đây nè một hai ba bốn năm sáu bảy lại ở cái cuối cùng đến 5 giây rồi đừng khỏe lắm bởi vì ở động tác này ấy, khi mà các bạn có người giữ chân lại thì cả cái phần thân dưới của bạn sẽ cực kỳ sát đất và các bạn sẽ chỉ cô lập một phần lưng thôi thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều khi mà không có ai giữ lại cho các bạn bởi vì khi mà không có người giữ thì chúng ta sẽ giữ luôn cả phần thăng bằng phần thân dưới và cả phần thân trên cho nên là thêm một cái động đôi lưng của chúng ta trở nên săn chắc hơn ý là về cảm giác bởi vì nó sẽ hơi mỏi một chút xíu và hẹn gặp lại các bạn ở hương kim lần sau nhé đi trong lớp anh là người soi hóa viết cân bằng phản ứng của tình yêu thêm xúc tác cho nhau nhớ thật nhiều nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau anh sợ hai trong màu sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen hết mặn nồng dọi lại đến hơn ghen hai thái cực tình yêu và hóa học khi hoàng bên lá ngọc sắc ca còn ngào nghe ánh kiếm cương em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu rụng rinh